người dân yêu sao phải buông cánh tay từng lời hứa này đâu còn quan trọng thế mà vẫn rơi nước mắt môi khi gọi tên nhớ anh không cánh xa đâu ngờ ta sẽ gặp lại nhau dòng đời suối ngương có được nhau vẫn mất nhau xa như lùng trước em biết điều ấy có thấy cùng lặng bước đi vì sao mỗi ký ức tươi đẹp lại là nỗi cô đơn có phải tìm phải rời xa chẳng phải là em và anh gặp mặt là lẽ do duyên trời phải đến giờ đây nhận ra đã lần cuối em chỉ xin một lần được thấu hiểu để ra đi mà không được vì sao mỗi ký ức tươi đẹp lại là nỗi cô đơn có phải tình yêu là trao đi hết những gì mình có có phải hạnh phúc là khi mà ta sắp phải rời xa chẳng phải là em và anh gặp mặt là lẽ do duyên trời phải đến để ra đi mà không lưu luyến người ở lại đi mà không lưu luyến người ở lại mặc cho đúng